cuộc tình ta đã héo khô em phải lùi lại một bước trả cho anh sự tự do trả cho anh những lời nói dối trả cho anh những vết thương anh xếp ngăn nắp vào em bao ngày người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm hôm nay sơ anh anh anh nói với em em không không xem là nơi thích thì thể anh có trả cho anh sự tự do trả cho có chắc sơ tờ giờ anh nói ai của ai vậy thôi Hello tất cả mọi người, MV cover lần này của Láo được đồng hành cùng với Gen Z Genji là một hãng thời trang tin giá rẻ nhưng lại vô cùng sang chảnh và hợp thời chỉ với chưa tới 100k các bạn có thể sở hữu trong mình một chiếc áo thun cực kỳ chất, cực kỳ dễ thương Được đựng trong một chiếc hộp cực kỳ dễ thương như thế này Tên tên Trong chiếc hộp xinh này có một cái mát Genji Và một tấm thiệp nói lời cảm ơn Và chiếc áo cực kỳ dễ thương, cực kỳ đẹp Và mình cũng đang mặc này Năm nay Genji sẽ đồng hành cùng người Lào trong rất là nhiều dự án sắp tới Mong là mọi người yêu thương Lào cũng yêu thương cả Genji nữa nha Đường link gian hàng nó ghi ở dưới phần mô tả nhé Các bạn hãy click vô đó và chọn cho mình những chiếc áo thật xinh như Lào nha Bye bye mọi người